và con 97 Ngày hôm qua thì chúng ta có 1, 2, 3, 4 con nô 5 con nô hai nháy anh em nhé 53 nữa này anh em này 53 1, 2, 3, 4 5 con nô hai nháy Lô cặp của chúng ta ngày hôm qua thì chúng ta có cặp lô 1991 này 1991 này về cặp này về 3 nháy anh em nhé 192 nháy và 91 một nháy Đầu môi của chúng ta thì có 14, 16, 17, 19 Thì con 14 này của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn anh em nhé thì cũng trong buổi trưa ở ngày hôm qua để mình chia sẻ cho anh em chơi và tham khảo cho buổi chiều. Thì ngày hôm qua thì ở trên kênh của chúng ta thì khá là tuyệt vời rồi. Cả lô cả đề thì chúng ta cũng chiến thắng được anh em nhé. Ngày hôm qua thì chúng ta trọn vẹn được cặp xong thủ lô 1991 này. Bạch thủ của chúng ta bị lộn mất anh em nhé. Đề thì ngày hôm qua thì mình nhắc nhở cho anh em là cái chạm một rất chi là đẹp. Thì chúng ta cũng ăn được cái chạm một Khá là tiếc là về cái đường cầu đề song thủ này anh em này bắt cho em là 191 nhưng mà nó lại về bóng cơ 9 bóng 4 thì nó về còn 14 anh em ạ hơi tiếc bây giờ dàn ít số thì chúng ta phải chấp nhận thôi ngày hôm qua thì đề của chúng ta về con 14 này thì chúng ta ăn được cái chạm 1 về phần lô của chúng ta thì không phải nói nữa phải không ạ con 19 này sảy 4 này 91 này sảy 5 này liền nhau ba con này liền nhau thì chúng ta ăn được ba nháy lô về cái đường cầu bạch thủ của chúng ta bị lộn với con 21 anh em này đó ở ờ, lô đề mà nó cũng có lúc đỏ lúc đen thì chúng ta rực rỡ này thì cũng quá là tuyệt vời rồi chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta đã chiến thắng được cả lô cả đề ngày hôm qua anh em nhé thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay hai cái bộ đề và cái chạm để chúng ta tham khảo đánh trong buổi chiều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 chạy từ ngày thứ tư này cái này thì mình sẽ kết hợp cả càng anh em nhé giải nhì này kết hợp giải tư càng cũng lấy ở giải tư luôn con 7 con 8 này thì chúng ta lấy làm bộ đề cho mình chúng ta có bộ đề 23 này hai ba hai hai tám hai bảy ba bảy bảy tám bảy càng của chúng ta càng 6 này để chúng ta chơi trong ngày 20 tháng 4 này ngày 20 tháng 4 của chúng ta đề về 23 thì chúng ta đã ăn được con đề 23 này trong bộ đề 23 càng của chúng ta càng 623 này chúng ta ăn được cái càng 6 này tiếp tục cái đường cầu này thì chúng ta có bộ đề 14 này ghép lần lượt thì chúng ta có 141 này 191 này 646 này và 696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 02 này 020 070 525 575 kết hợp với đại càng 3 cho mình trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé về cái đường cầu này ngày trong buổi chiều ngày hôm nay mọi người để ý cho mình là cái chạm 2 và 7 này anh em nào mà chuyên về đề thì chúng ta cũng có thể là theo dõi cái đường cầu ngày hôm qua của mình chia sẻ cho anh em ấy chủ yếu là mình bắt cho em là cái chạm một ngày hôm qua thì ngày hôm nay thì nó nếu mà theo chạy hình rích rác thì mọi người cũng để ý cho mình là cái chạm hai này khá là đẹp mọi người nhé đó và bộ đề 02 này kết hợp với càng và một bộ đề nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình đặc biệt này cái nào về giải 3 hai con này chúng ta có bộ đề 23 này để chơi cho ngày 20 tháng 4 20 tháng 4 của chúng ta đề về 23 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 23 này anh em nhé. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 14 này. Để chúng ta chơi cho ngày 21 tháng 4. Ngày 21 tháng 4 của chúng ta đề về 14 thì chúng ta đã ăn được con đề 14 này trong bộ đề 14. Tiếp tục cái đường cầu này để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có bộ đề 34 anh em nhé 343 này 393 848 và 898 thì mọi người để ý cho mình cái đường cầu 848 này và 939 anh em nhé đó bốn con này thì cá nhân của mình kết hơn mọi người có thể kết hợp với bộ đề 34 này cho mình về một cái bộ đề nữa của chúng ta cũng chỉ có bốn số mọi người để ý luôn đây cho mình này nếu mà chạy theo cái đường cầu ngày hôm qua của chúng ta ấy, là ngày thứ tư anh em nhé thì ngày hôm qua thì mình bắt cho anh em là nó là, là cái song thủ thì nó ra như kia thì mình hơi tiếc anh em ạ nó ra còn 14 chứ không phải là 19 19 thì quá là tuyệt vời luôn Đoàn cầu ngày hôm qua đây anh em nhé Chúng ta có bộ đề 23 Để chơi cho ngày 20 tháng 4 Ngày 20 tháng 4 của chúng ta đề về 23 thì chúng ta đã ăn được trong bộ đề 23 này. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 14 đây. đợi chơi cho ngày 21 tháng 4. Ngày 21 tháng 4 của chúng ta đề về 14 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 14 này. Thì theo cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề 44 anh em nhé. Chúng ta có 44 này 99 494 Nếu mà cái đường cầu này của chúng ta chạy Cái thứ nhất là chúng ta để ý cho mình là con 49 này Và con 44 này anh em nhé Đó Thì ngày hôm qua thì Anh em nào mà xem video của mình thì cũng biết phải không ạ Mình bắt bóng nhưng mà nó lại Nó lại về thẳng cơ Thì nếu mà nó còn chạy nữa thì mọi người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 202 này 252 để ý cho mình chạm hai này khá là đẹp anh em nhé còn đâu mọi người mà thích đánh nhiều số thì mọi người cũng có thể là vào những cái chạm những cái đường cầu của mình chia sẻ cho anh em thì chỉ có rơi vào tầm 20 à, số quay đầu thôi mọi người thích ít số thì chúng ta chơi ít số mà thích nhiều số thì chúng ta chơi không bắt buộc mọi người nhé